đây các bạn này những trái bưởi này nó phải nặng khoảng độ hai cân hai cân rưỡi hai cân rưỡi đấy các bạn ạ trong khi trái to như này mà lá rất đẹp các bạn này đấy lá rất đẹp nhé thế là mình nhà mình cứ là giao thường xuyên liên tục nhỉ hôm nào lại cứ cắt để để giao thường xuyên thôi nhỉ trái này nó phải nặng khoảng gần 3 kg đúng rồi cuống này, này đẹp lắm bóng quả nhé bóng quả xanh quả mà xài cái của chị à, sớm nó còn đẹp nữa nó còn bóng còn ngon nữa tại vì mình cũng hạ tiện nó hãy bữa Đấy sư... dám xài nhiều á đúng rồi xài nhiều là ok bởi lấy em đang xuất ra là bao nhiêu có hai hai chị hai hai dạ Thế thì ờ, giá cũng chưa phải là cao nhỉ? Chưa Cái này đúng không? Đấy những cái trái như thế thì không dùng phân silic thì trái nó có được xanh như này không? Không, nó Đó, không xanh không được bóng như thế này. Trước là trái nó như nào trái nó nó sồ đó nó sồ mà nó bị khả năng là nó vàng vàng quá đúng rồi mà xài phân nó vô thì nó xanh mà da nó xanh mà nó bóng bóng cái lá nó đẹp đây các bạn đúng rồi đẹp. trái to nhưng mà lá rất đẹp yeah. Dạ. Đấy, to lá đẹp, lá, đẹp. lá bóng nhá Bình thường ở trong này có thể là trái to làm được Đúng rồi Ú về Trái Không. sai làm được Nhưng mà trong lúc mà sai quả Mà lá dày, lá bóng, lá đẹp thì một số nhà cái này mà mai em mà tỉa đi là đúng là bưởi em cháy rất đẹp mà xanh và bóng nữa đúng rồi mỗi ngày trung mình ở đây xuất ra là khoảng bao nhiêu tạ dạ có khi được ngày có khi bốn năm tạ chứ à đấy à? Dạ. thế thì ờ, cũng ờ, cái, cái, cái năm mà mà năm đầu tiên thứ ờ, ba thứ tư á, là xuất một lần cả mười mấy tấn á. à đấy à? dạ cái đợt mà lấy chung ông thọ với chị đó tính, vào xe xe xe ở bên Phước Bình nó qua bốc á tự, tự nó cắt thôi mà chú đi chú đi cho video đẹp hơn <laughs> chú vườn đi đến nhưng mà này vườn đi à, bán bưởi về nhưng mà sợ là gây tiếng ồn bây giờ là ờ, bán là trên nhiều cái phương diện à. yeah. Dạ. vừa đi chợ là vừa bán vừa, ở tại vừa nhà chợ là vừa giao mối rồi vừa giao cho chùa rồi giao các kiểu à. nhưng mà nếu mà bắt một số bạn muốn mua đặt trong thương lái muốn mua thì mình có sẵn sàng cái là nó dạ có chứ bây giờ phải bổ sung thêm cái phân silic 4 gốc 5 cân vào dạ. để cho mọi con mang về chợ nào đấy dạ về chợ của mình vâng alo dạ, à chục bốn gốc đây hả bưởi á hả giờ chưa kịp cắt nữa à rất nhiều mối là là, là yêu cầu là cắt bưởi ờ. chú từ sáng giờ đã bán được một xe bưởi về rồi đấy các bạn ạ đúng rồi đúng rồi vườn, sao ờ, Phùng bán được có bốn năm triệu bạc thôi <laughs> không nhiều ờ. vậy là đủ sống qua ngày rồi nhưng mà bữa là chị giao 22 đó mà nó tự xuống chở chắc em kho... mỗi ngày là chỉ kiếm bốn năm triệu thôi thôi không cần không ngày là chừng ba triệu là đủ sống rồi đâu ra thì chị cắt cũng bình thường chứ bây giờ to gì nữa Đây nhỏ xíu không này Cháu lấy mấy chuyến rồi Hai chuyến, hai nhưng mà bây giờ nó hết đợt rồi em lấy đỡ con viên hai chuyến là vào ờ, gần hai tạ đấy nhỉ hai chuyến là hai chuyến là hơn hai tạ hai tạ ba dạ. à hai tạ ba con viên bán cũng à? được đấy nhỉ nhưng khi thì chị cũng trao trái đẹp đẹp cho em như vậy thôi, ừ, rồi rồi xin chào nhá cái này chú phải là cà chăm trái chứ chị cà chăm trái dạ. vâng không phải cà chăm trái đâu nhưng mà em là nói đúng ra thì cái cây này á là thì em vặt bớt đi chứ không có là nó nhiều trái lắm nhiều trái mà quá mình, đúng không? vâng nó nhiều trái quá là nó, nó cũng yếu cây đúng mà quả nó bé vâng thì em là cũng xài cái phân silic này là thì nói đúng ra là phân silic bắc giang vâng. vâng. thì trong khi em là cũng xài là mới xài một đồng một năm thôi thì trong khi ghé này em thấy nó quả nó bóng, bóng nó, nó, nó tròn đều vâng. mà nó đẹp vâng. vâng. Đấy, thì trong khi em đây là em cứ là cắt hàng ngày đây là cứ một ngày là em là cứ nằm chừng năm chục quả này thôi đấy, vâng. đấy em cứ năm cắt quả này đã được khoảng độ hai tạ rồi đúng không vâng năm chục quả này chú cũng ngon nghét hai tạ ngon nghét hai tạ rồi đấy. Đấy. thế thì à, cũng được à, mấy triệu rồi nhỉ đấy, thì trong khi em này thì nó ngày là tất cả bà con à, cũng nói thật ra là mới xịt được đó là cái cái cái loại phân xịt nước là, là 300 gram là xịt thôi vâng. tại vì là cũng xa xôi thì cũng chưa xài cái cái, cái gói 5 kg đấy là em cũng chưa được xài vâng. vâng. thì đợt tới này là em sẽ xài là cái trái bưởi đẹp này là em sẽ mua lấy là cái cái gói năm túi à, năm kg đấy, vâng. vâng. bón định kỳ theo theo theo hàng tháng vâng. vâng. Đấy thì cái này là cứ một tháng bà con mình nếu như mà là nhìn thấy trái bưởi này tròn đẹp thì trong cái phân silic này là yên xịt vào là nó bóng trái này, nó tròn, nó đều. Nó tròn đều. Nó, nó đầy đủ dinh dưỡng đấy. Vâng. Ờ, vâng trước kia mà dùng phân thường thì uh, ờ, cây bưởi của ông ở trong tình trạng như nào? Vâng thì lúc em chưa xài cái phân silic này á thì nó ngay cái lá nó nó nó, nó vàng. Lá vàng. Mà vàng mà ra cái trái nó méo mó và nó cứ là nhiều khi lắm lúc nó là dụng tư dụng nữa cơ à. và từ lúc em là xài cái phân này là thì đi về thì thấy nó nó, nó trái nó tròn vâng. mà lá nó nó, nó tốt vỏ nó và vỏ nó nó, nó, nó nó cũng mỏng mà vâng, nó, mỏng nó, nó à? bóng vâng à. Dạ. nó bóng hơn dạ. vâng. Và ông đã dùng được bao nhiêu lần cái túi phân silic Loại 300g rồi ạ Là em cũng dùng là cũng tính nha từ đầu mùa đến giờ là em cũng dùng xịt cũng được 5 lần rồi 5 lần à, rồi. À, vâng. vâng 5 lần thì bây giờ là vừa rồi là chúng tôi đã hướng dẫn ông bón cái túi 5 cân vâng. silic rồi à, thì tới đây là mình sẽ bón theo là một năm mình sẽ duy trì bón 3 lần yeah. Dạ. để nó giảm cái công ờ, chăm sóc đi và đồng thời là cái túi 300g ờ, này vâng. thì ông sẽ phun định kỳ là mỗi tháng mình phun một lần à, vâng. để làm gì thì mục đích là để cho cái quả nó trái nó xanh nó bóng nó đẹp và nó làm dai cuống yeah. Dạ. để nó sẽ, sẽ chống cái chống ờ, dụng quả và chống vàng trái sinh lý vâng, và nó cho cái ờ, vỏ nó mỏng hơn múi nó dài hơn tôm nó đỏ hơn dạ. và chất lượng bưởi nó sẽ ngọt Đúng thơm hơn dạ, đấy và sau đây chúng tôi sẽ làm một cái động tác dung cây để cho bà con thấy xem là cái tỷ lệ dây cuống đây như nào nhé đây cái này dung thoải mái đây. chả mình gì hết đây. Đây, đây, các bạn này chúng tôi dung thoải mái nhé nó chắc chắn dung là, là, là, là, là cái này nó chắc cuống là xịt cái phân này đi vào của nó cái cái cái quả nó nó, nó, nó bóng hơn nó bóng nó bóng mà cuống nó dai mà cuống nó dai mà nó nặng lắm nhé như là một trái này là bây giờ là cân khoảng nằm hai cân rồi hai à. cân à. như trái này là nó phải sắp sửa ba cân đúng rồi như trái đó bây giờ hiện tại là bây giờ là thu tạm cũng được rồi đấy Vâng. thu tạm được rồi đấy vâng. đúng không không còn, còn nếu cái này á thì nói đúng ra thì bà con á để nói đúng ra thì nó chưa già vâng. nếu mà già thì là tôi sẽ mang chúng bổ chúng cho bà con trực tiếp là bà con nhìn thấy là ruột nó hồng đỏ vâng. đẹp đúng rồi nhưng mà nó chưa già đúng rồi nó là... còn đang non lắm này vâng. nó phải nằm tầm gần hai tháng nữa mới mới mới cắt thu vâng. vâng, mới, vâng, mới, mới thu hoạch thì um, Ờ, khi mà chúng tôi vào đây thì là chủ vườn đã thu hết những trái già rồi và đây là còn những trái non cho nên là không sẽ không thực hiện là dạ dạ không không cắt bỏ ra được, cắt, bỏ được. cắt bỏ ra cái trái bưởi nó nó nó nó chưa chưa ra chưa đảm bảo chất lượng dạ. vậy thì uh, hẹn ông để lần sau nhé vâng. lần sau thì khi mà bưởi ra của chuẩn bị thu hoạch thì ông sẽ báo cho công ty biết để chúng tôi làm một cái clip hướng dẫn uh, à, chúng tôi làm một cái clip là bổ trái bưởi vâng. trước ông tính dạ. để cho bà con những người trồng à, bưởi da xanh cảm nhận được cái chất lượng bưởi dùng phân bón Sinictem Bắc Giang đạt được hiệu quả như thế nào đấy thì um, thưa bà con là um, ông Phùng Văn Trong ở đây đã dùng phân Sinic à, Tân Bắc Bắc Giang trong một năm qua cho nên là đã uh, cho được một vườn bưởi ngày hôm nay được như thế này thì đây cũng là một cái kết quả cũng đáng ghi nhận à, nhưng vẫn còn phải bổ sung thêm cái túi 5 cân nữa vâng. để chúng tôi mong rằng Ờ, tới đây vào vườn bưởi này nó sẽ đẹp năm nay hơn nữa vâng. trái sẽ to hơn dạ. mã sẽ bóng đẹp hơn nữa và chất lượng bưởi sẽ ngon hơn nữa và dạ. giá không phải hiện nay đang bán giá 22 nhưng chúng tôi mong muốn cho bà con ở đây là ờ, đặc biệt là ông thì phải bán được giá 30 để vâng. nó xứng tầm là bưởi giá xanh dùng trong món di tích tân bắc bắc giang vâng. à, Vâng, đối với bưởi da xanh thì đặc biệt là rất cần dùng phân bón silic Và một cái lưu ý với uh, những người trồng vườn là như thế này uh, Chúng tôi thường nghe một số bà con than phiền rằng bưởi da xanh là uh, nó đang phát triển như này nhưng mà quả nó lại vàng vàng lại chín như kiểu là bưởi diễn dạ. Thế và sau đó là một thời gian là nó rụng mà bà con không biết xử lý như thế nào dạ. để làm cho nó xanh trái trở lại thì uh, ngày hôm nay chúng tôi cũng bằng cái clip hướng dẫn bà con phun cái phân silic à, trên cái bưởi da xanh này để mục đích là vừa làm cho trái to trái đồng đều nhưng mà giúp là hạn chế là cái cái vàng quả đấy dạ, dạ. để cho uh, cho nó xanh quả trở lại và để cho quả nó nhanh lớn cho mã đẹp cho chất lượng bưởi cao thì uh, cái bí quyết này uh, giúp uh, cũng muốn chuyển đến bà con rằng nếu như khi mà bưởi nhà mình bị vàng lá hoặc là bị vàng quả mà nó chuẩn bị dụng rồi yeah. Dạ. thì bà con lên chủ động thăm vườn phun sớm bằng phân silic vào quả và phun định kỳ lúc này thì mình không phải là một tháng một lần đâu ạ à. mà một tuần thậm chí là 3 đến 5 ngày mình phải phun một lần dạ, theo một cái công thức như vừa rồi mình hướng dẫn đấy vâng, vâng, đấy thì nó sẽ quả nó đang vàng này mà phun vào nó lại xanh trở lại dạ. và khi xanh rồi thì lúc đấy là cái phân nó vào nó sẽ làm dai cuống Dạ. và nó sẽ chống rụng quả và đồng thời cái quả này nó lại xanh trở lại và nó phát triển mà nó chắc cuống nó chắc cuống đấy yeah. Dạ. và nó không bị nó không bị vàng quả như thế nữa à. thì nhà vườn mình sẽ không bị thất thu à. còn nếu như mà nó vàng quả như thế thì nó thất thu rất nhiều đúng rồi đấy vâng thì um, ông ờ, có thể um, ông còn thắc mắc gì về cái ờ, phân silic thì ông cứ đặt câu hỏi để công ty ngày hôm nay là nhân thể hướng dẫn phun phân silic cho bưởi và cũng là tư vấn cho chủ vườn luôn ạ? À? Vâng, thì cái này thì nói đúng ra thì tôi cũng thấy là hãng phân Silic về là giới thiệu như bà hướng dẫn kỹ càng như thế này vâng. thì chắc chắn là bà con mình có vườn thì cũng nên học hỏi với nhau vâng. là để mà dám là mình làm theo định kỳ là cho nó đạt hiệu quả vâng. là bà con mình là nói ngay mình làm cái nhà nông thì tất nhiên phải học hỏi lẫn nhau chứ mình cũng chưa rành sỏi về cái cái cái cái cây bưởi này vâng đúng vâng, rồi dạ. à, vâng ờ, ông ờ, một câu hỏi à, một câu trả lời rất là khiêm tốn của ông um, Phùng Văn Tròn và ông có thể uh, nếu như là khách hàng muốn đến thăm vườn bưởi vâng. xinh đẹp này ông có sẵn sàng đón tiếp không ạ? dạ thì cũng ờ, đây là anh em mình cũng đến là cũng chia sẻ với nhau là anh em mình góp ý lẫn nhau cũng là tốt thôi chứ không có gì cả đến thăm ạ đến thăm vâng. và mua bưởi thì ông có dạ. sẵn sàng đón tiếp không ạ vâng dạ sẵn sàng thôi còn đó là mình đây mình còn đang làm đẹp người ta mới đến mà mình lại không tiếp đón bà con vậy thì mình trồng để làm gì à, <laughs> vâng. à, xin được cảm ơn à, ờ, hàng phân silic à, bắc vâng. giang vâng. này cũng đến như chị vâng. cũng đến được tư vấn là hướng dẫn cho gia đình chúng tôi Vâng. tôi cũng rất cảm ơn anh chị. Công ty. Vâng. vâng dạ. À, cảm vâng. ơn ông đã tạo ra vườn bưởi xinh đẹp và đã tin tưởng về cái sản phẩm phân silic của chúng tôi. Dạ. Và chúng tôi à, hứa là sẽ cùng gia đình dạ. uh, chăm sóc, tư vấn, giúp vâng. gia đình để ông tin tưởng vào phân silic hơn nữa dùng định kỳ thường xuyên dạ. để làm sao tạo ra những vườn bưởi xinh đẹp. Đúng rồi. Góp phần làm lên một cái thương hiệu bưởi da xanh của miền Nam đúng nghĩa của nó. Dạ. Và các bạn ơi um, ông đã đọc số điện thoại chưa vâng dạ em vâng, ông cho biết số điện thoại, số điện thoại đấy vâng các bạn à, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông phục quân trong ở đây để các bạn tiện liên hệ đặt mua bưởi da xanh sạch ngon chất lượng cao và giá thì hợp lý ạ vâng. ông nói điện thoại đi ạ tám ba chín chín. Vâng, vâng dạ à, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông vâng, Quân Trong tất cả bà con mình thì cũng uh, có vườn thì trong khi cũng nên là là, là xài là cái phân xịt này tôi thấy một năm qua là tôi thấy xài trên cái phân này là xài nó trái là nó bóng đẹp này với lại chắc chắn cuống nó không hay dụng mà vàng cây vàng lá thì tất cả bà chất con, ăn quả nó có ngọt không ạ? Bằng ăn là ngọt hơn nó là là trong khi em lúc chưa xài cái cái cái phân này thì là em sẽ xài vô là nó mỏng vỏ này vâng. với lại muối là ờ, ruột ở trong nó vàng nó hồng nó nó đỏ hơn đúng không? Vâng, nó đỏ hơn. hơn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 hay hơn nữa thiết thực hơn nữa còn à, nếu như các bạn muốn mua bưởi da xanh thì hãy liên hệ với ông Phùng Văn Trong ở địa chỉ là thôn Thanh em ở em đây ấp Thanh Trung thị trấn Thanh Bình huyện Bù Đốc tỉnh Bình Phước yeah. Dạ. và ông à, cho bà con biết số điện thoại của mình ạ của à, số điện thoại của tôi là 0342 558 399 thì bà con nếu như có ai có nhu cầu thì tôi cũng bán giá là phải chăng thì cũng giá thị trường thì trong khi cũng ngoài 20 nghìn thôi và thì bà con ai có nhu cầu thì tôi là, là, là đến tại vườn tôi cắt rồi là, là coi xem ờ, đẹp như thế nào để bà con mình học hỏi là Đâu, ờ, chia sẻ kinh nghiệm vâng. vâng và đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã hết à, xin ờ, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin chào và hẹn gặp lại